tôi nghèo nè <laughs> nghèo có giấy tờ nè ê bạn mình nghèo nè bạn mình nghèo nè bạn mình nghèo nè đá mày luôn nghèo cũng sợ mất cỡ nè rồi sao làm mướn quanh năm vẫn nghèo nè mới sinh ra đã nghèo nè nghèo từ nhỏ nè đó nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo mà sang này rồi sao giết mày luôn ê chó mày khùng hả mày tôi nghèo không ai yêu nè tôi nghèo nghèo mà có sổ hô nghèo luôn không ai chơi luôn ai cũng sao lánh luôn trời ơi nó tức á nghèo không có tiền sửa xe luôn nè quá nghèo rồi Xin trân trọng giới thiệu mọi người là tôi nghèo nè rồi sao Nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo nghèo ơi mày bỏ tao đi nghèo ơi Tôi chán quá mày bỏ tao đi nghèo ơi Xin nghèo hay bỏ tôi Tôi đã nghèo nhiều năm Tôi đã nghèo nhiều năm rồi Năm tay mười tay mình sẽ có lương Oh yeah Thế là mình sẽ có tiền sửa xe Kỵ bô đam cúp 50 xin mày đợi tao nghe Móc bô luôn phèn phèn còn mấy ngày nữa thôi là mình sẽ có lương Thế là anh em chúng ta sẽ làm xương xương Anh em ta sẽ làm xương xương Làm xương xương để ngủ ngoài đường Ngủ ngoài đường rồi làm xương xương Làm xương xương rồi ngủ ngoài đường Oh yeah Ngoài kia ôi có biết bao nhiêu là đồ ngon Đồ nướng cá lóc Nướng chui hay là bê tôi hay là ăn nuôi hay là ăn tôi Không thôi thì ăn muối 谢谢。